Công ty cổ phần xây dựng VRO giới thiệu quy trình xây lanh tô cạnh cửa với giải pháp tường nhẹ không chát GVRO. Bước 1. Xây gạch cạnh cửa Cạnh cửa được xây bằng gạch GVRO, bỏ một chút xốp để đổ đạc, tạo khung bo lỗ cửa chắc chắn. Hàng gạch đầu tiên dùng viên gạch một xốp xây cạnh cửa, chú ý đưa phần gạch không xốp về phía cạnh cửa, Hàng gạch thứ hai dùng viên gạch nửa, không xốp xây cạnh cửa để so le mạch vữa. Xây so le theo hàng như vậy với cả hai bên cạnh cửa, tới hàng gạch thứ năm thì đóng khuôn cốt pha má cửa để rót vữa. Sườn vữa cạnh cửa lúc này có bề rộng tới 29cm, tạo trụ đứng cứng chắc chịu lực tiếp tục xây loạt 2 đến hết chiều cao cửa theo quy trình tương tự. Bước 2. Xây lanh tô Lanh tô được xây bằng một hàng gạch GBRO không xốp, xây so le gá ngàm quá một nửa viên tại vị trí góc cửa. Bổ sung thép chịu lực cho lanh tô lớp trên và dưới, thép đai C kẹp hông chống cắt, buộc cố định vào khung cốt của gạch. Sau khi rót vữa, hàng gạch này trở thành lanh tô cao 29cm chịu lực cho cửa. Tiếp tục xây tường lên đến kịch trần và tháo cốt pha má cửa. Ô cửa lúc này đã có khung bo cứng chắc, sẵn sàng để bắn vít khuôn cửa. Quy trình dây trụ tường gia cường chịu lực với giải pháp tường nhẹ không chát GVRO. Bước 1. Định vị khoan cắm sâu cột trụ Cột trụ được định vị khoan cắm dâu thép cột khoảng cách 50cm bằng chiều dài một thân gạch, tức khoảng cách 25cm tính từ tim trụ, số lượng và đường kính thép theo thiết kế. Dâu thép được khoan cắm ở sàn và đỉnh trần. Sau khi rót vữa hoàn thiện, tường có trụ cột rộng 54cm, có thép chịu lực kiên cố, cùng với rằng ngang sẽ đảm bảo giữ ổn định cho các bức tường lớn, dài và cao. Quy trình xây nút giao tường vuông góc chữ L với giải pháp tường nhẹ không chát GVRO đầu tiên, đắp vữa hồ dầu cho viên gạch đầu nút để chặn mạch, ngăn vữa rót thoát ra trong quá trình đổ sau này. Viên gạch đầu nút dùng dao xây chặt hai rãnh tạo khe, chờ đặt câu thép liên kết. Chít vữa liên kết đầy miệng gạch và xây viên khóa vuông góc. Đặt thép câu liên kết đúng kích thước ngàm góc tường, Tiếp tục xây hàng gạch thứ hai, viên đầu nút và viên khóa dùng gạch nửa để cho le mạch vữa. xây so la hàng tới hàng gạch thứ năm thì rót vữa. Phần hở đầu nút được chít vữa bằng mặt hoàn thiện. Tiếp tục quy trình tương tự xây đến hết chiều cao của tường Tường hoàn thiện có hệ khung sườn chắc chắn, liên kết ngàn góc có thép đảm bảo chịu lực bền vững cho tường. Quy trình dây nút giao tường vuông góc chữ T với giải pháp tường nhẹ không chát GVRO. Hàng đầu tiên dùng dao xây chặt hai rãnh tạo khe trở câu thép liên kết cho viên gạch đầu nút. đắp vữa hồ dầu chặn mạch ngang, chít vữa liên kết đầy miệng gạch và xây viên khóa vuông góc. Đặt thép câu liên kết đúng kích thước ngàm góc tường. Tiếp tục xây hàng gạch thứ hai, viên đầu nút dịch so le và viên khóa dùng gạch nửa để so le mạch vữa. Xây do le hàng gạch như vậy tới hàng gạch thứ năm thì rót vữa. Tiếp tục quy trình tương tự xây đến hết chiều cao của tường. Tường hoàn thiện có hệ khung sườn chắc chắn, liên kết ngàm góc có thép đảm bảo chịu lực bền vững cho tường.